Sau đây là phần đọc tin tức. Lời hứa tiền hỗ trợ cho dân. Nhưng dân chưa nhận được gì. Có một ngày được cứu chờ vẫn còn ghi trang giấy kia ngày hôm nay dường như đã quên ông đã quên hay quên thật sao đã bao lâu để người dân bơ vơ đợt dịch này đến một ngày chiều hôm nào cả làng kêu đến trên quý bán sao nó quên tôi sao nó quên đi bao khó khăn lần này để nhân dân đổi thang kiều trời tổ trường đâu người hay nói đi người trốn đâu sao không thấy mặt ngay còn nơi đây biết bao giấc sớm làng Ngày chơi qua sao càng thêm đói hơn Đừng nỡ dối dưng khi vẫn còn tiền ngài có biết chăng Dân vẫn đợi chờ Nơi ở đây có dân Vẫn còn trong số đông ngài như đêm người dân đôi kêu than đừng nỡ hứa thêm có ngày nhận tiền dân vẫn ngóng nghe tivi tặng tiền ôi có ngờ đâu dân phải nghe hứa xuông giờ hôm nay vẫn phải gây gánh sẽ có tiền